bạn à, hôm nay mình đi câu với ờ, bạn Quang à, thằng em à, mới tập câu nhưng mà rất máu xuống sân bay mà có bà chị à, ở bên resort đón mình á dễ thương quá cảm giác mình như là không còn mệt nữa các bạn anh tài xế cũng dễ thương nha các bạn à, với những cái điều nhỏ vậy thôi mình cảm thấy cái chuyến đi của mình chắc chắn rất là thú vị phía trước thôi ngồi đây cũng được nắng giờ này cũng hết hết nắng rồi cảm ơn con complaint. chụp là anh không chụp chụp chụp chụp rút máy ra chụp trời mấy bãi đá này trời ơi hợp lý hợp lý không một trong mấy cái này nè thấy ổn không còn khá có hay không nữa có vấn đề khác đúng rồi rồi ok mình sách cái ống cần thôi cũng làm gì được <laughs> không có máy không có gì á vô trong phòng chứ vô đây đâu đây đâu à, xin chào thương này sao lại ngồi đó sao lại ngồi đó hả? ngồi đây hả không riêng tiếp Nhìn nước nè ờ, có cái lá gì vậy dạ lá minh ạ lá min à lá min, min. Dạ. Bạn à dễ dạ, mà anh dùng trái cây ừ. à cảm ơn ờ, từ 4 giờ 30 tới 5 giờ 30 chiều là mình sẽ được ờ, giảm 50 phần trăm cho các bạn nước uống cocktail và cocktail dạ rồi <clears throat> nãy em có nói á, <clears throat> là cái hoạt động của bãi biển bên em á là ở bên chung luôn là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều em có nhân viên luôn hỗ trợ dạ rồi về phòng phòng thì anh thấy là anh quay đặt phòng á là dạ, phòng biết sao anh thì có lúc đó này Dạ Hàng phòng Big Run Full Villa hiện tại của Ham là Villa số 42 này à. Rồi Cái đường đi lên trên luôn á là Khu vực đó là ba ừ. um, Phòng tập gym Vườn rau và chỗ tập yoga trên đó ạ à. Villa 42 ừ. Đây giới thiệu nha Đây là bạn làm phòng Đây là bạn không làm phiền ừ. Em mời anh vào nha. giày vào trong các em nghe tại vì em sẽ nói nhau cát không dạ theo giày vô bị cát không dạ em nghĩ chắc không là anh anh đâu có xuống biển đâu ừ. dạ hai mươi ba lần nha cho em sẽ tiếp giới thiệu sơ qua về Vinhome của mình tí xíu nha ở khu vực này á là nhà tắm thì ở đây thì em có đặt một tủ quần áo trong đây thì em có két sắt hai anh bỏ đồ dùng của giá vào đây giùm em nha ừ. rồi chiếc này mình thay đây để mình đi trong nhà hoặc là mình ra đây cũng được anh ừ dạ còn còn gì giới thiệu nữa còn nhà trên nhà trên đây à nhà trên hồ bơi nước ấm hả ta à đây là cái phòng chính mà hồ bơi này nước ấm hả dạ ừ. hồ bên đây là nước này là nước uh, theo cái nhiệt độ môi trường ở này ừ. không không phải lên đó rồi trên ờ, ở nhà chơi này ở đây chọn nghỉ ngơi và tiếp khách ở đây tụi em mới đặt một mini bar trong phòng ừ. nó chỉ có bốn chai rượu tầng trên tầng dưới thì có bia lon nước ngọt có cả đồ mà han dùng ở trong tủ đây nè và cái rổ kia thì sẽ có bảng ừ. giá bảng giá tụi đặt bên cạnh luôn rồi chuyên đồ trong hộp ổ này nè trà cà phê nước lọc nước lọc tìm đặt tên bàn kia là miễn phí ừ. han còn thêm thì gọi cho em em ừ. quản gia dạ ừ. rồi ở đây em có đặt cho em đó là đây là menu tour menu order được ăn về phòng ừ. trong trường hợp là buổi trưa buổi tối anh không muốn dùng bữa buffet tại nhà hàng thì mình dùng menu này ừ. rồi đây là menu ăn sáng em thấy trong uh, booking mà anh quen đặt phòng á thì anh quen có đặt bàn ăn bàn nổi tại ăn bữa sáng bàn nổi tại villa trên hồ bơi nhà mình ừ. và sáng ngày mai và sáng ngày kia dạ cho nên là em có chuẩn ủa sáng ngày cuối cùng chứ Đúng. dạ ngày chính. cho nên là em có chuẩn bị cho anh một cái menu đồ ăn sáng ở đây anh sẽ chọn đồ ăn Ừ. ở trong đây xong rồi tụi em sẽ xếp cho anh về phòng ừ. Thì em để đây có gì anh xem em <coughs> xem với menu trước xong cho em xin ra đâu để tụi chuẩn bị cho chú đá nha dạ rồi <coughs> mình đặt hẹn còn biết anh không biết lúc mà anh đặt còn á sale rồi này bên em có tư vấn cho anh quay mà là dạ, đối với những cái hàng phòng biết anh bên em thì có lắm ra biển bãi biển ở trước ở trước những hàng phòng này á đều là bãi đá hết em ừ. không biết này anh tắm ở đây ạ à? bởi vì ừ. thấy là nhiều đá nhỏ cho nên tắm với anh có thể ra bãi biển chung và hồ bơi của khu vực đó luôn chủ yếu câu dạ. cá <laughs> câu cá thì thì um, bởi vì á cái khu vực hồi nãy trên, trên cái cảng đó là tuyên chỉ có cái cảng đó thôi cái cầu đó thôi còn này là cầu tụi tôi ờ, đón khách điện ừ. khách ừ. dạ à, với lại là có khách khách ăn họ ăn họ xích úp họ xích úp ăn tối trên đó nữa dạ cho nên là um, hai anh câu cái đó thì em cũng rất tiếc luôn ừ. ừ. là em sợ là kiểu ảnh hưởng ừ, tới gọi ừ. là cái vận hành của, của, của, của, của resort nữa ừ. nên là tụi em có trộn được cái hộp đi hai năm dạ ờ cảm ơn các bạn để ý ờ, mỗi khi mình đi biển hay là đi ờ, resort nào á thì mình thường chọn những cái kiểu thiết kế như vậy nè nó hòa với thiên nhiên á với lại dùng ờ, những cái chất liệu gỗ cảm thấy nó nó thoải mái nó nhẹ nhàng lắm cho tắc kè dạng tắc kè ở đây nó dạng ghê không <laughs> Ơi, luôn, bình thường. Nè nè nè, ủi tôi luôn nè. Ủi tôi luôn nè. À. Quản gia của tôi ủi tôi luôn nè. <laughs> bây giờ hai anh em mình sẽ đi ăn tối à, rồi sau đó sẽ à, đi relax chiêu chiêu gì đó đây là thằng em mặt móc của mình biết nhau mấy năm mà bây giờ hai anh em mới ờ, đi câu chung xa nè Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night Not okay, all I want mon đi mọi người hiện tại bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng anh em ờ, dậy ra câu vài đường xem nha thường thường giờ này thì cá nó ăn nhiều lắm nè nhưng mà nước ờ, mình đi mấy hôm nay nước cũng không có đẹp lắm nước hơi ương ra là ừ, hy vọng cũng sẽ có vài con cá cho nó vui chủ yếu đi ra đây để đi chơi à nhưng mà mang theo cần tại cũng ờ, đam mê mà giờ thì mình uh, ít câu ở những cái bãi biển này thì uh, cũng không có kinh nghiệm gì nhiều đánh còn sợ vướng mồi mà thành ra là không có đi mồi ờ, bơi sâu quá hiện tại mình đang xài con uh, Megabara FX90 tối hôm qua sau khi ăn xong rồi nằm nghỉ ngơi xong cũng có ra câu ờ, không có câu lua nhưng mà câu ngâm mà cũng ờ, nước kém không có con cá nào ăn các bạn cái ờ, xong rồi vô đi ngủ luôn sáng nay dậy sớm nói vô ngủ cũng không ngủ nằm thức bấm điện thoại cho tới một hai giờ sáng xong rồi mới ngủ một chút rồi bây giờ đi ra đi câu đây đi nghỉ dưỡng mà cầm theo cái cần câu á cá rồi bạn cá nó dí theo cho tới chân luôn nè dính rồi nè mọi người Quang Quang ở trên uh, trên ba lô anh đó cái mặt trên nó có mấy cái cọng dây dây hoặc hoặc là em lấy ở trong cái thùng có cái dây uh, giờ em bỏ cá đây đi bỏ cá đây đi rồi rồi, rồi lên lên lên có tìm cái cuộn dây ràng uh, ba lô anh trên hả cái có cái cuộn dây để coi đây à, đó không để tôi qua tôi quay cho Dìu qua Dìu qua bên bên bên cầu đi cho anh anh anh, anh lấy cho anh cho Ừ hay ta Kéo năng lên Đừng cho nó vô hầu Lòn tay qua bên kia luôn Đưa xuống cầu anh lấy cho Nó mèo nhỏ quá Chứ không thôi Nó mèo nhỏ quá chứ không thôi là để bắt lên luôn Rồi nhích nó lên luôn em có mang một cọng dây dèo qua đây hả có ấy nó mèo chút xíu thấy không quan trọng là cái ờ, cái floating á cái đồ nổi nó cao thì nó nó sẽ đậu chị ấy ừ, mày mày mày <laughs> chủ cước mắc mưa là làm sao đó anh chạy vô đá chạy mình rồi mẻ ừ anh lớn gì anh ờ, đổ ra màu hồng anh nhỏ nữa nhìn đen thui nhưng nó mà mà mà cái đầu nó sọc sọc đẹp ha bơi đi mày anh còn nhỏ nữa nhìn anh như cá phi anh đen thui à trên cầu cảng thì à, mình câu cho tới khoảng 7 à, giờ các bạn thì à, mọi người dậy á ra cầu cảng chụp hình các thứ thì anh em mình không có câu nữa tại sợ vướng này nọ không, không hay tầm khi nào vắng người câu thì nó sẽ an toàn hơn trên ờ, cầu cảng này thì uh, resort có cho câu cá nè thường thường câu dịch vụ là sẽ câu bên này ở đây sẽ có dịch vụ câu cá nha các bạn không có cần đem cần theo đâu hình như ở đây có cần máy với lại cần tay luôn Ừ. qua đây hả? Bơi qua đây hả? Ừ vô rồ có thấy không biết nữa. chụp được không chụp để cái bàn nó thẳng sớm lại đánh chậm hồi nãy đánh chậm con con nhỏ nó ra con nhỏ dưới đây nó ra đó đó thấy không nó con nhỏ nó ra liền được không ta lên luôn ta lên luôn nha thằng em nó đã bị cướp cướp cá rồi hay ta ồ rị cho có vô rị cho có vô nó táp ngoài meo rồi cho cố vô bự không chắc tao đạp mày lọt xuống dưới luôn quá à. rồi hết cá <laughs> ừ. nước giờ lớn rồi đó trước giờ là đang lớn rồi đó đâu nó còn lớn nữa chứ hả nó đầy rồi mà chưa ừ, uh, có lịch thủy chiều không anh có lịch không anh lên coi lịch phú yên á ờ à. phú yên chính xác ở đây hả khó coi thủy chiều đồ luôn cũng dân cũng dân ghiền luôn rồi <laughs> dạ vậy chị nghe nấu khách đi chưa sáng giờ đánh nhanh quá đánh cứ sợ mất mồi đánh nhanh quá nó chậm ăn mai kinh nghiệm rồi nhá mai tụi mày mà chạy được với bố tao đánh rạng thôi mày xảy cá rồi còn gì nữa con nó đi rồi ừ. thôi có người rồi nè thôi ngưng đi cái cuộn dây em em nhớ để đâu không chạy vô lấy để ờ, à cuộn dây đang cột cá đang cột cá kia thôi cho người ta đi vô hết đi cho mình tiếp ha thôi đi luôn đi ca dắt à, nước chờ nãy giờ mình đứng đây không nắng không nắng à uống nước anh đây uống nước cũng phải mang đồ vô mang dèo con cá xong rồi cái uh, mình cây dắt em đứng cái bờ đó em chọi ra kìa chọi dọc cầu tàu kìa đứng cái bờ chọi gọi chọc cầu tàu á nắng nóng nè <coughs> đi đường này phải lội qua một chút lội cho mát ta đi hết trơn này nó còn nước tiếp hết cả. rồi don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's all straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days uống thì một có cá này được thôi chứ thấy u lời ra đây đúng luôn đó mà đó between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping yeah. Mm-hmm. on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there, hmm, glad that you asked me chắc mình đi tầm 10 à, phút muốn lên cao xíu nữa 10 phút còn không yeah. Dạ. mình đi tầm 5 phút à, dạ, là, là đã thấy gần, dạ. lên yeah. đây xíu là thấy suối rồi nhưng yeah. mà mình đi lên cao xíu nữa thì có nước nhiều dạ dạ cảm ơn cứ đi lên theo khoang đi dạ à, đi khoang khoảng một con trượt dạ dạ đi hướng bên trái hả chị bên phải rồi à. dạ cảm ơn không chịu chụp mai mình lên sớm không mai đi đâu nữa giờ đi với mai đi đâu túi trên nữa giờ câu còn không đủ về đặt giờ câu còn không đủ về đặt đi, ừ, đi suối đồ cá kìa tôi có ma siêu chứ cá có nhỏ nhỏ nhiều lắm luôn đấy là <laughs> có cá có cá bằng ngón cái em bám không